直到风。 mỗi khi em buồn thì cứ khóc anh nghe mà người anh yêu từng trong yêu đuối thế này đâu có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau được thì đúng hết chỉ khác một điều chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi là ơi, chỉ nước mắt về sau dù cho anh ấy đủ tốt vẫn biết em